trên đường đời Mây mù răng xếp sớ tiêu điều Quanh nơi đây lạnh giá Buồn quên tháng ngày Ngày em đến gần anh rất nhẹ nhàng Nghe âm thanh du dương của tiếng cười trên môi Ấm áp như mặt trời Tan đi bao giá băng ánh mắt em như xua màn đêm đưa anh đi qua bão đau thương nắm tay anh đi cùng anh nguyện một đời yêu em tháng năm dài hãy kề vai anh ta đi trên con đường ngày mai dấu chúng ta già vẫn bên nhau dựa lưng ngón tay gầy tóc bạc mờ gần anh rất nhẹ nhàng nghe âm thanh du dương của tiếng cười trên môi ấm áp như mặt trời tan đi bao giá băng ánh mắt em như xua màn đêm đưa anh đi qua bão đau thương nắm tay anh đi cùng anh chia xa nhé em yêu anh và bên anh thôi còn mọi chuyện để anh lo yêu em và bên em thôi cứ ôm anh như thế Bye.